Chào mừng tất cả quý vị các bạn với kênh video của Điện Máy Cường Lên Thì hôm nay uh, bên Điện Máy Cường Lên bố trí uh, thử cái dòng máy S cắm viên đời mới S160 uh, ờ, Là cái dòng cải tiến từ S150 lên Đấy thì máy sử dụng ba quả lô nhá Đấy thì bên này là cái phần trộn cám này Cám thì có là cám gạo cũng như là cám ngô và một ít ngô hạt Đấy bà còn trộn, trộn tỷ lệ cho nước vào khoảng độ từ 10 đến 15% phần trăm độ ẩm Đấy mình tiến hành trộn đều lên nhá đấy thì bà con chú ý khi mình chế nước vào thì mình trộn đều lên đấy, tránh cái việc mà có chỗ ướt chỗ không thì à, khi mà bà con ép cám thì có chỗ ướt thì nó không ờ, không thể xuống được mà cái chỗ khô quá thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng tắc sàng thì bà con chú ý là mình trộn đều trước khi ờ, ép cám viên đấy thì là hỗn hợp uh, rau uh, cũng như là ngô hạt và cám bột cám cám bột thì gồm cám ngô với là cám ờ, cám lúa thì bà con có thể thấy tốc độ ra cực kỳ nhanh nhé Đấy ba quả lô thì hầu như là cái hiện tượng mà tắc sàng thì nó rất ít Đấy, tốc độ ra nó cực kỳ nhanh luôn bà con cực kỳ yên tâm về chất lượng về cái dòng S160 này

bà con không cần phải đảo nữa thì nó sẽ tự đảo ra luôn Đấy, khi có cám vào thì máy sẽ quay êm hơn là so với là khi bà con chưa đổ được bỏ cám ra đều như là cái cái độ rung lắc của máy nó hầu như là không có bởi vì bao cả lô thì nó sẽ hoạt động cân hơn là hai quả Đấy con này rất tiền thì bà con cứ ờ, tuần trực tiếp cá với đồ đầy phế thôi. Không có nhất rồi, nhất là đồ một rồi. Ờ, 因为。